Queen. Mary Troy, Epeo. Rimu, soy matu ken ini, Soy matu cekayan. Mari mari wano. Mari mari wano. Wan kutu ne. Salto mai. Mari mari wano. Mari mari. Wan kutu. Salto mai. Cheu ku pai mu. Enchu tu yu tani rukameo. Femlai, malie Pedro tani rukamo tu yu. Ue, Coi lát me kei. Koilato ke la ishe. Nururu ke femafuña. Hey. kinh nghiệm Kinyeru papi am, kinyeru. awesh alkantimi pi yetusilio naftalo tami wen kai pinge pi lun pule pui tami wen pinge tingar pues hoy munna sam que la fon pi tingar la wen to fe yunche ay mun akme sungu pi tingar mun akme sungu papai welu tani que sao fali pi tingar ay chem sungu tati papai pi tingar hinche kulia yuta tielo fe yo que ni weto kulungun pinge tisilio Copam, Tarriwe, Equilap, ya Tarri Lonco, Pelacucha, Fe Leipitui, Silio. Hey, Pichifele que yo mai piñetin el rin, che yo la buen piti silio. Fe me ta me ten silio. Hey, tu falla cucha me, me leita ni ni maya fel ta me buen piñetin el rin. Oh, <gasps> li kaitin el rin. Tanto la ya mi pidi silio. Fe me ta me ten ni soy maya ni buen, ya e poipule. Ante lo tu tenye un, de re. el canto y mai fai la pinge. Fue el canto tenye re, el canto te. mochi. Porque el canto Oh, man, el canto tu y mi pinge tu y re. Fela y mi papá y pues, amo Pero que ya el mai papá y pues, Hai, ué pe de silio. Ué lo kunji tum kai pe. Tum te pu pa lai mi pe ngi te ngar. Che pe te ngar. Kunji tum ka ku ya yu bila na ma. Ué te ku lo un pa le la yo. Tum te pu pe ngi te ngar. Hai. Ke vai pe kelan pe te phải Vai pe lan, Ué mình với cha lòng con người kia mới bị nghe tiếng người phải với cha lòng con người lan bị tiếng anh chỉ phải biết cái là đừng không nữa phải biết lan nên chỉ bị tiếng người koilla tu faimi pe yetu selio fayen yo yinche ya me da mi kupala me tenta kulitun pingi tingere fai famla ya pitingere che fai piki lang pitingere fai ilku tu ilku tingere fai amu tu ngi wasa no pingi ti selio sino ilo tu ayo fa muten ilo fa yo pingi ti selio fai li kan ke sira mo ti selio pai fai tingere cal tanto le tu Juanita, Juanita, Juanita. Pileño el cantón. Ahí yo pilei. Fei. Amanta, Juanita, me feo la. Fei cara que son tú y fei. Pichi, era tú con antes. Fei, tan la con wifi moishi. Vamos muta, muten. Un mau na itin era. Fei ti silio. Yo pilei liwato ni el que yo. Fei, ka oñato y te silio ño chiquichi, oñoshi. phi pi, así, pilúntule. Hei, tingri supefica. Hei, supehulu, wow, nhiều nhiều rồi, phi, có hơn, tiếng người, người, ôi ôi, nào pituita yiguran. Hei, con wichafi yigun, tingri. Ay, ay, pilewa tu tingri. Nau sa si yo, po, e tupletu. Malin kichiamutu tingri. mèo xí, à mốt meoshi. tiếng tingri. Ni wetu lei. Hei. con la pues, la que